Xin chào toàn thể anh em, hôm nay thì công ty cờ việc làm video mới để giới thiệu cho anh em ba miền Bắc Trung Nam cái bộ sản phẩm mới nhất trên thị trường dành riêng cho bộ môn đánh xong đĩa bịp. Tôi khẳng định luôn cái đồ là tôi mới nhất rồi, độc quyền chỉ mình tôi có anh em nha. Thì như anh em biết rồi, anh em đi chơi vào sòng vào sới anh em muốn bịp được người anh em phải luồn được những cái thiết bị rất đơn giản, ví dụ như cái bát hay cái đĩa hay cái quân vị này. Thì hôm nay đây giới thiệu anh em bộ sản phẩm đó chính là cái máy cảm những quân vị nhà mình đang ngụy trang nó bằng những cái mẫu máy K5 này anh em nhá nên là anh em đi chơi chỉ được đứng thì để túi quần ngồi để túi áo hoặc là anh em ngụy trang bằng chân ống đầu. cái máy K5 này nó dùng là dùng trực tiếp cho cái máy luôn không qua bất cứ một cái thiết bị nào đi kèm anh em nhá thì đi kèm theo nó không thể thiếu được đó là những cái bộ quân vị không tang đây là cái bộ quân vị không tang này làm châm thử công hút thầy thợ bóc ra không một tăng tích gì luôn hôm nay mình làm clip thì mình đã cắt sẵn vuông thành sát cạnh cái bộ quân vị này ra rồi còn khi nào anh em đến nhà mình vị là nguyên đài nguyên khối hết anh em nha nhà mình thì có rất nhiều vị vina thăng long quân trắng quân đóng quân bài quân tú tùy từng vùng miền địa phương em chơi anh em địa phương nào chơi quân vị nào alo hoặc zalo trực tiếp cho mình anh em nha thì giờ mình sẽ hướng dẫn cách anh em làm sao để anh em có thể qua mắt được tất cả các thầy thợ này chỉ muốn một vài thao tác nhỏ anh em đi chơi tháo ra và lắp cho mình quả pin tiểu trong máy này anh em nha pin tiểu chơi 5 bữa lửa kháng không lo bị hết pin để phục vụ cho anh em chơi trong rừng trong núi hay trên sông trên biển mà cái máy cao này rung nữa chỉ có anh em chỉ có mình anh em biết thôi người sát cánh kề vai của anh em cũng không thể biết được và anh em đang đúc cái máy này anh em nha ngoài cái máy ra nhà mình còn ngụy trang vào tất cả các dòng máy như máy 1280 hay những cái máy iPhone Samsung của anh em anh em nha thì giờ mình sẽ thử thực tiếp cho anh em này anh em lưu ý đây này anh em lưu ý này anh em nào mà mới chơi hay là loan tay là tôi khẳng định luôn là có thể chơi bình thường anh em nhá bát và đĩa hoàn toàn là xanh chín này quân vị thì không tang này anh em nhìn này nếu anh em nào thầy là thợ cũng đặt lên cái gì anh em biết ngay này quân vị là không một tí tang tích này anh em thấy không quân vị không một tí tang tích gì luôn anh em nhá này bát này anh em nhìn bát này anh em thấy không thì giờ tôi sẽ để ngày trắng đêm đen để tôi test thử luôn cho anh em một vài ba tiếng bạc này hôm nay tôi làm clip này tôi để trực tiếp lên đây anh em nhớ này đi chơi công tắc anh em gạt lên cho mình nhá tôi cắt bên sườn này để trực tiếp lên nhiều anh em thắc mắc tại sao tôi để vào cái bát này tôi để cái bát để cho anh em cảm nhận nghe về cái nhịp rung còn khi nào anh em đến nhà tôi anh em muốn tôi ngụy trang vào ống chân ống tay thì anh em cũng ngụy trang trực tiếp luôn anh em nha thì tôi thử luôn cho anh em này này tôi thử luôn này sắp thử luôn một vài ba tiếng bạc này tứ thử trắng sắp này anh em đâu máy báo dung hai dung hai thì chắc chắn là chẵn rồi tôi không biết là thứ tử là sấp đôi là bán sạch mặt chẵn anh em nha mở này anh em thấy không đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha tiếp này kỷ niệm thêm anh em vài ba đến bạc đây anh em nào máy vẫn báo dung hai vẫn cứ là chặn anh em nha bán sạch mặt chặn anh em này bán chặn chặn thường ngoài thêm 100 triệu đài mở bát này mở này anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này chăm nghe không bằng một thấy anh em cứ đến nhà mình xem hàng thực tế đúng như mình làm clip thì anh em lấy hàng anh em nha tiếp này Bạn đi rồi máy báo dung một dung một thì chắc chắn là lẻ này tôi không biết ba trắng hay ba đen bán sạch mặt này này ai đắt lẻ của tôi đặt tay lên bát là mất ngay quả nhà anh em nha mở này anh em này ba con cò trắng phao phao luôn anh em nhìn rõ này tiếp này kỷ niệm thêm cho anh em vài ba tiếng bạc thôi máy vẫn báo dung một anh em nhá vẫn cứ là lẻ anh em nhá tôi không biết là ba trắng cái ba đen này đánh tất tay tôi vào lẻ này anh em nào thua tha cùng tôi đánh tiếng bạc này để lấy lại những gì đã mất này mở này anh em thấy không ba trắng lên ba đen này anh em nhìn rõ này tiếp này bạc đi rồi máy báo dung hai dung hai thì chắc chắn là sốc đôi rồi anh em nhá bán sạch mặt trắng này anh em này mở này anh em thấy không anh em chắc chắn luôn này tứ tử luôn này anh em này tiếp này kỷ niệm thêm anh em tiếng bạc nữa này máy vẫn cứ báo dung hai anh em nhá dung hai thì tôi vẫn cứ đánh chắn nhá đánh tất tay vào chắn này mở này anh em này giật chuẩn chỉ anh em nhá thì đấy qua một vài tiếng bạc tôi giới thiệu anh em cái máy K5 này nên là anh em nào địa phương nào hay là có nhu cầu đến trực tiếp cửa hàng nhà mình vì cái hàng này nó còn rất mới anh em nào nhanh chân nhanh tay thì cũng có hàng anh em nhá nên là nhà mình có hai cơ sở chính anh em nào có thiện chí thì qua bến xe mỹ đình hoặc là bến xe giáp bát anh em nào sài gòn thì có thể vô bến xe miền đông bến xe miền tây và nhà mình xem hàng thực tế không những cái hàng này ra nhà mình còn rất nhiều hàng để phục vụ cho anh em chơi trong cái thế giới ngầm này rồi cảm ơn anh em xem clip anh em 500 này 2 triệu bán lẻ đặt mày vô chào <clears throat> hôm qua cắm cái xe này sáng mãi tôi mới đổ được đợi mãi nó không về con này này à chẳng triệu này hai triệu cũng thế vẫn bán vẫn bán lẻ đắt luôn bán lẻ đéo là phải chạy ghê hết nhỉ một triệu ôi tăng đen đánh cái này đánh cái gì em phải đi em thừa và đi đây vẫn bán lẻ đặt đấy ra này đây là một triệu không đây mấy triệu này không biết một triệu này mãi từ này nhầm dần rồi này ba bốn bốn triệu này à đây vào đây vào đây ui gì đằng kia đang trông cửa kiểu gì đi vào đây chắc một triệu hai triệu này đấy lại hồi nhanh nè ngồi đi đấy dạ, ý là đây vẫn bán mẹ này này đây đặt chẵn này dạ. mới ngồi mới ngồi đi gì sang này taxi taxi đi xe qua cảm ạ mấy ấy đây này quần nữa thế nào rồi vỏ đem lên tôi đang xem lại kiểm tra người ta đang đánh ông vào kiểm tra suốt thế nào bác ăn cơm nhà mà vừa mới ăn lẩu xong rồi không rồi cho nó kiểm tra gì đâu thích cho kiểm tra nó thoải mái anh chí kiểm tra đi có cái nút 10 nhỏ này các bạn có về em này có có cái nút đấy em này đấy soi con đi soi đi có cái gì đâu mà ông vừa vào ông đã kiểm tra rồi rồi ờ, ok không đồng cái đấy Vẫn phải này trái Đánh đi đánh đi Này một triệu Này hai triệu lại trắng trẻo đây vẫn bán lẻ đặt vẫn bán lẻ đặt mấy triệu đây à, hai triệu một là ba hai triệu một triệu em ơi đây rồi đánh em nẻ ba triệu thế anh anh cứ nhấn qua zalo cho em đi nhá đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi trăm triệu từ từ để lấy cái ờ, máy nữa máy nổ có đánh đâu nhỉ trăm tí đen một cái ốp trăm đứa thuốc anh để ngoài cứ bỏ thuốc đi không để để ngoài này <coughs> trăm triệu đây vẫn bán lẻ thôi vẫn bán lẻ đấy bỏ đi tặng mẹ rồi con rồi hai triệu ba triệu thì kéo là đánh đỏ này vừa vào đánh đỏ này xong rồi vừa này đánh đi xuống đây cho em bán này quê đâu anh đi lẻ đi một triệu mười hai triệu là bỏ triệu anh mẹ bán này bán chắn đây à? bán chắn này bán chắn bán chắn anh có mở đi đặt mẹ đánh chắc để đánh à, đánh nẻ, tôi đang đánh nẻ, đánh nẻ, đánh chắc rồi kiếm rồi ba triệu này đấy mà đi, mà đi, anh đâu có đấy đâu rồi không ăn à bạn chặn ra không bạn chạy rồi thì bạn chặn được không ấy thì bạn vào đây anh sập đôi đây đây bao tiền này con đánh to này trên cái năm triệu giá ngoài này Thế nên không ăn chẵn này không, không ăn chẵn đâu xuống đi Lẻ cái bước tiếp theo dành nhiều xuống đi Lẻ xuống lên Lẻ 2 triệu Bán này 3 triệu này Bán này Đấy đất này lẻ ít Đây thì vào đây Đấy vào đây rất là tròn Đất ít lẻ này Chẵn thường là 2 triệu à Không vào thích mở bát đây một triệu đấy hai một trời số kèo lấy mở đi mở đi giờ giời ơi năm trăm tiền đó đi mình không đủ tiền hàng xuống phát đấy bốn triệu ba không một triệu không một năm triệu không một hai ờ, triệu đấy tôi tôi tôi đâu này các tiền rồi đấy cắm dây đấy cắm 5 triệu bao nhiêu nó 5 triệu cho 10 triệu luôn đi triệu đấy cho đánh thoải mái ngồi tí lại về mất đi nào mất cờ mờ giờ lấy trước mua bao tiền này đi hỏi thế nào dễ đẹp cái đoạn nó không nhỏ thì tôi nhỏ nó mua rồi đấy cũng đặt đi đánh đi đánh đi đánh đi cỏ hoa sập đồ chạy chạy nên là không thích gì nữa tôi cân nha tính này cân nha cân đi để đánh đỏ này vào mới là vào thật ra ông này mới vào mà đánh bỏ tiếng nào ăn đánh hôm qua nhưng mà đêm qua về bắt bắt bắt xe về có đánh đi có xe có đánh đi đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh mặt trận đặt chắn đều hai triệu tổng rất ba triệu để dưới đó có ai chết đâu lúc này đi xuống đây anh thấy lúc ngoài Mời. tạm rồi đấy đi ta có mua được rồi giao tiền trước rồi em ăn được mãi thì mất chục tiêu gì Chẳng hai triệu bạc tiếp bán trắng đâm sạch một trắng này Ôi đấy, đắp được đấy, đắp được được đấy Ôi yêu Đắp đắp tiền 5 triệu Thế nào ạ? To hết Số đề đánh đầu trên đấy là đánh lẹ ngắn này đẹp quá đánh đầu trên đấy đúng thật xuống đi xuống đi xuống đi lẻ triệu đây bán chắn này thêm năm trăm ba chắc hôm nay đọt thật vừa vào ba chắc này là con đã hỏng ba chắc bật đi có tiền thì đánh đi đánh chắc ừ, rồi đánh chắc rồi bán chắc lẻ thì chắc về đi chắc về đi chắc về đi không có bạn lẻ ra này chắc thì bỏ đi ok đây mấy triệu này đây em triệu rưỡi này Ui, hôm này đéo không đánh nhiều này triệu hôm qua một triệu hai ba bốn triệu có thể hết được cũng cầm luôn đấy hôm qua nợ mà cho tôi ờ, sáu sáu triệu vứt tôi 15 ờ, triệu mượn 15 triệu tí ờ, về tôi mua tôi bốn triệu này bốn triệu em đây hôm nay mấy triệu nhá nó rưỡi rưỡi em đang với một ít trèo một năm trèo ok chào có bạn tôi ờ, tôi tôi tôi nghe không đẹp thì nhỉ không đi cái gì đây? <laughs> tại tí nha nào xuống kia đi nè một củ đưa xuống xuống đi xuống xuống thả đầu mất đấy xuống đi xuống à, này. bình tài bình tài bắn nẻ đặt nó chắc không thích không để thua hai triệu rồi mặc mẹ cái biết rồi khả năng số cố là cái gì cũng biết rồi đặt tiền nào đây bình tài này hai triệu là bắt chạm đâu hai triệu dưới ba triệu ba triệu sẽ là một triệu lại thêm rồi cái bạc này thì không sao và hết giảm này đánh được không thể thì ừ, chưa được 10 phút hết giảm ra xuống đi đậy hết hơi rồi này thôi một tỷ tỷ kèo nha chăn hai triệu kèo nha cá bình tai như nào này không đây bán cánh đây này nè không ăn à ừ. có gì không có không muốn nè đây còn điện thoại đòi đây cho đẹp bây đầu đi có biết thì đều không cặp đi không cắm có đánh khác không kiểm tra mua iPhone 11 nào này mở đi đặt chân, đặt chân gì một mình tôi đánh lẻ đây tôi bị nào ăn đập quá hết tiền ra rồi tôi nghỉ đi tôi cho tôi rồi đi tôi nghỉ đi Nhà ông cho tôi thua thì mất à, mấy đồng với xe này. Em đây anh ơi cái gì ông đánh vừa vào phát ông ăn hết cả lại ông nhớ đây Chào tất cả anh em thì vừa rồi anh em cũng quay qua cái đoạn clip của bên nhà mình dựng lên đấy thì cái đoạn clip đó mô phỏng lại hình thức và cách thức của cái xã hội hiện nay anh em nhá vào sòng sới anh em không cần phải đưa đồ đạc vào vẫn có thể chiến thắng bình thường mà tỷ lệ người ta phát hiện thì 100% là không thể phát hiện được đấy bát đĩa quân vị là của sủ sới đấy anh em vào không cần phải đưa đồ đạc vào thì quay qua cái clip vừa rồi thì mình cũng khuyến cáo đến anh em đừng bao giờ anh em đi đánh sóc đĩa mà anh em đi đánh xanh chín anh em nhá nếu anh em đánh xanh chín thì bằng cho người ta tiền không bao giờ có cửa thắng đấy thì đến với ngày hôm nay anh em quay được clip này cần mình tư vấn anh em hãy liên hệ cho mình theo hai số điện thoại ở trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em đấy khi chơi tôi không cần phải đồ đạc gì đấy trăm trận trăm thắng đánh đâu thằng đó chỉ cần một lọ thuốc dung dịch bôi tiết nghiệm này anh em nhá khi chơi anh em chỉ cần vào nếu anh em vào sau mà người ta đang chơi anh em chỉ cần kiểm tra quân cán đồ đạc như video clip vừa rồi đấy nó rất là hợp lý anh em bôi đồng cho mình bốn cái mặt này thì quân này mình nó là quân bình thường đĩa bình thường bát bình thường đấy anh em nhá tôi đã bôi qua rồi thì hình thức chơi của nó thì hết sức đơn giản ai cũng có thể dùng được cái hàng này ông già hay trẻ con cũng đều dùng được đấy huống chi là người lớn anh em nhé đấy anh em chỉ cần bôi cái hộp bôi cái thuốc này lên bốn đầu ngón tay anh em và anh em kiểm tra quân đấy thế là ok rồi đợi 30 đến một phút 30 giây đến một phút thuốc nó đã ngấm đều tạo lên một cái bề mặt của lao lô bạc nó sẽ báo kết quả qua thiết bị bảo dung này khi chơi anh em nắp cho tôi quả pin luôn đây đấy hình thức thì nó rất là đơn giản và dễ dùng như cái tiếng tứ tử này thì nó hoàn toàn nó không rung đây anh em đây tôi sẽ cầm lên cho anh em xem luôn nhưng nếu mà về lẻ phát thì nó sẽ rung một nhịp cho anh em luôn đây đấy một nhịp sấp hai rung hai nhịp đấy ok ba đen ba trắng đều rung một nhịp hết đấy, tứ tử hoàn toàn đặc điểm của nó là không rung đấy thì cái lượng thuốc tối đa của nó là anh em chơi được 5 giờ liên tục anh em nhé không biết anh em vào bôi trước hay bôi sau đều được đấy cái thuốc này anh em có thể bôi trên mọi chất liệu quân vị anh em đang đánh ở địa phương nha thì bây giờ tôi sẽ đúc cái máy này vào trong người đây tôi ờ, sẽ ờ, cho ra cái giường này để tôi sẽ sóc cái cho anh em xem là lấy lấy lấy cho anh cái bát cái bát không Đấy, nó, cái hàng này thì nó mới ra thôi là anh em nào cập nhật được thì cứ liên hệ cho mình theo hai số trên màn hình thì mình sẽ tư vấn cho anh em anh em ở Hà Nội thì anh em có thể mang bát đĩa quân vị đến mình sẽ dùng cái thuốc này mình bôi lên mặt vị của anh em rồi mình sẽ đánh cho anh em cho anh em xem đấy sóc cho anh em này ai sóc cái cũng được đặt xuống một hai giây đấy dùng một nhịp nó lẻ anh em này chưa chuẩn đét luôn thử tiếng nữa cho anh em đánh sóc đĩa bịp quá dễ anh em nhé ai cũng có thể sở hữu được dùng nhột hai nhịp dùng hai nhịp là sấp hai anh em này quân chồng quân chéo máy báo hết sức bình thường thử lại cho anh em máy không báo nó về tứ tử anh em này chưa tứ trắng Đấy, thử tiếng nữa để cho anh em cảm nhận được cái độ rung của nó vẫn rung một nhịp anh em này rung một nhịp lẻ chưa chuẩn đét là lẻ này thử tiếng nữa để cho anh em biết này anh em cảm nhận cái độ rung nhá rung cực êm luôn rung một nhịp hai nhịp Dung một nhịp anh em này một nhịp nó về lẻ này chưa chuẩn đét thử lại tiếng nữa này anh em cảm nhận nó rung rất là êm nhá. ấy dung một hai nhịp nó về sấp hai anh em xuống sạch mặt trắng cho mình này chưa chuẩn nét luôn đấy thì qua cái đoạn clip này thì mình cũng khuyến cáo đến anh em đừng bao giờ anh em ra ngoài đánh sóc đĩa mà anh em đánh xanh chín anh em nhé mà cũng đừng bao giờ anh em ra ngoài đánh mà không có đồ đấy cái hàng này nó là cái hàng bậc nhất của cái môn đánh sóc đĩa anh em ở Hà Nội anh em có qua cửa hàng kiểm tra hàng trực tiếp ok như trên video anh em lấy ở Sài Gòn anh em qua bến xe miền Đông đấy anh em lưu ý này anh em mua hàng là anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nhé ở xa không đến được yên tâm ở trên hộp thuốc đã có hộp à, hướng dẫn sử dụng cách dùng đấy, ai đọc cái là hiểu dùng luôn đấy cự ly từ máy đến con vị là 2 mét tối đa đấy. anh em ngồi ba bốn mươi phân cũng đều được đấy. anh em quan tâm sản phẩm anh em liên hệ cho mình đấy. rồi xin chào tất cả các anh em